mẹ em nói giờ là em ế ế nhẹ luôn rồi bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh bà kêu gán kiếm vợ đi gán kiếm vợ đi nghe mà nhức đầu muốn chết đi làm về trễ rồi á có thể nấu nướng lên cho em trước được không được anh em nghĩ nấu được ăn đó. được anh nấu ăn Cái được đó em lo được những con người miền tây rất là thật thà chất nhưng mà phát bà em thấy bạn trai vẫn có vẻ còn hơi rụt rè một chút thì tôi tin rằng chàng trai sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và trở thành một người đàn ông thành đạt lúc đó hạnh phúc và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời mời bạn nữ mời bạn nam rồi rồi đi bạn mời bạn nữ giới thiệu về mình rồi mời em giới thiệu dạ Em là tên là Trương Thị Kim Trung, năm nay em 30 tuổi, quê em ở Kiên Giang nhưng mà em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À em ở quận mấy? Dạ em ở Phú Nhuận Em làm điều dưỡng của bệnh viện chợ gãy À Rồi Đó, Khoa nào em? Dạ ngoại lồng ngực của anh à. Mời bạn trai giới thiệu Dạ xin chào anh Quyền Linh Chào chị Cát Tường Em tên là Nguyễn Văn Tý Năm nay em 28 tuổi Hiện à, em đang sinh sống và làm việc ở Hậu Giang Hiện em là nhân viên kinh doanh của à, bên công mảng thuốc bảo vệ thực vật ạ Bên à, phân bón thuốc trừ sâu á Hơi xa đó, rồi bạn Nam nhỏ hơn bạn Hạ gái 2 tuổi nữa Em có ngại gì không? Dạ không chị ơi nói chung là ở dưới quê em quan điểm mà chị nhất gái lớn trai ờ, nhất gái lớn hai gì trai lớn một mà chị à. nói chung cũng à. không sao chị nhưng mà còn cái khoảng cách địa lý thì em tính làm sao nói chung là hồi đó vậy em không có cái cơ hội lên ừ. sài gòn nhiều nhưng mà nhờ cái chương trình này thì nói chung em có dịp lên sài gòn thì sau này nếu có hẹn hò thì có thể em sẽ sắp xếp thời gian lên sài gòn còn cái chuyện mà sau này à, em định cư ở đâu bạn định cư ở đâu thì phải qua một cái thời gian dài để tìm hiểu nữa biết đâu sau này khi mà em quen bạn á em thấy trên sài gòn có cái dịp mà em phát triển được á thì em có thể định cư sài gòn sau này á bạn quen em mà bạn thương em á thì bạn cũng có thể về hậu giang được ạ đúng rồi tương lai còn ở phía trước chỉ cần yêu nhau dạ, là đúng á người dạ, ta yêu nhau cả nửa dòng trái đất mấy ngàn cây số từ nước này bay nước kia ta còn yêu nhau được ta còn lấy nhau được mà rồi ưu điểm khuyết điểm của em em thì điểm mạnh của em siêng năng dễ hòa đồng vui tính à, em biết làm việc nhà và quan tâm mọi người đặc biệt là em rất yêu trẻ con xã đỏ của em thì thường thì em hay hậu đậu lắm hay quên hay mơ mộng <laughs> nhiều lúc thì đi chơi với bạn bè hay gì đó nghĩ thì ừ mình đi một mình nhiều lúc thì cũng có một người đi với mình để quan tâm chăm sóc mình ước mơ rất là đơn giản rất giản dị và hy vọng là em sẽ sớm thực hiện được những cái ước mơ nhỏ nhoi đó ha nhưng rất là hạnh phúc ha rồi bạn trai cái sở trường của em á thì nói chung là em thật thà siêng năng chăm chỉ với em cũng biết nấu ăn biết làm việc nhà nhược điểm của em á thì nói chung làm cái nghề kinh doanh bên cái mảng thuốc bảo vệ thực vật này á nhậu dạ. nhiều thì phải đi giao tiếp với khách hàng rồi công việc này nọ tùm lum thì không biết bạn nữ vẫn có chịu mà nói chung quen một người nhậu không ạ do công việc hay gì thì cũng được nhưng mà ít ít thôi còn đừng hút thuốc thì tốt hơn nói chung hút thuốc với mấy cái trò mà cờ, cờ bạc ăn tiền á thì nói chung là không có chứ nói chung cũng có một số cái nhược điểm mà linh tinh đó nói chung là sợ máu sợ độ cao với thứ hai là chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh không được nói chung thấy cái là sợ mà nó chung dữ lắm bên kia điều dưỡng ta ngày nào cũng ta gặp ờ, mấy cái đó <laughs> không à thấy không thấy em vậy chứ em cũng yếu đuối gì lắm dạ. yếu lắm hả nói chung yếu yếu một số phương diện chứ không phải là yếu toàn bộ ạ yếu phương diện nào nữa thì nói chung thì em nói thì nhiều khi người ta hay cười lắm nói chung ở nhà mà mẹ em hay ghen với cắt tiết gà tiết vịt rồi đó mà em đó thì sợ máu em đâu có làm được mấy cái chuyện đó đâu Ừ, nói chung là em có sợ vợ không trước mắt thì em sợ bạn gái em dữ lắm mà không biết sau này vợ thì chắc có thể sợ hơn nữa <laughs> em thì có hai mối tình một mối, mối tình, tình là thời đại học trẻ còn một mối tình là em ra trường rồi nhưng mà quen được 6 tháng do là khi mà quyết định em cần một người là chín chắn chia sẻ với em thì cái anh đó là không hợp với em có những quyết định là anh tự quyết định một mình xong à. rồi sau đó anh mới nói với em đến nay là bao lâu rồi em dạ cũng 4 năm hơn 4, 4 năm, năm rồi. qua hai mối tình đó thì em cảm giác là bị sợ à. mình cảm giác là bị lặp lại cái bài học lúc trước cho nên mình tự khép kín bản thân mình đạp gió dừa thấy gió dừa cũng sợ dạ. ha nhưng đừng có bi quan như vậy cuộc sống phía trước rất là đẹp mình phải mở lòng mình ra đón nhận cái cơ hội mới hy vọng dạ ngày hôm vâng. nay là em sẽ có một cái cơ hội mới thật là tốt dạ em cảm ơn rồi bạn dạ. trai thì sao nè mình có mấy mối tình rồi dạ em trải qua hai mối tình một cái mối tình là cái thời em uh, sinh viên quen bạn đó cũng được 2 năm sau khi mới ra trường đi làm á thì em cũng có quen một bạn nói chung quen bạn đó cũng được à, uh, 6 tháng à. vậy thôi đó hả nói chung cái mối tình đầu chia tay á, thì tại lúc đó công việc của em lúc đó em còn là sinh viên cái công việc nó chưa có chưa ổn định, định được mà gia đình bạn ấy thì muốn kiếm cho bạn ấy một cái người mà có công an việc làm ổn định gia đình khá giả cho nên phản đối em với bạn ấy quen nhau cho nên em với bạn ấy nói chung cũng bị áp lực quá nên chia tay nói chung là cái cái mối tình thứ hai tại sao nói chung là 6 tháng nói chung là chia tay cái mối tình thứ hai thì mới ra trường nói chung áp lực công việc nhiều quá em bạn đánh giá em em không có thời gian quan tâm bạn bạn nói em vô tâm rồi hai người cũng có cự cãi này nọ rồi bạn chia tay rồi Cho tới, tới bây giờ nha. gần à, ba năm nay em chưa quen ai hết rút kinh nghiệm đợt này có bạn gái là phải cố gắng này ở xa nữa phải quan tâm nhiều hơn chút xíu nha dạ rồi. nói chung thì công việc bây giờ nó cũng ổn định, ổn định rồi ha. thì em có thể lo lắng chăm sóc được cho bạn ạ rồi mẫu người lý tưởng của em gái là như thế nào em đặt ra tiêu chí như thế nào nói chung là phải cao hơn em một mét sáu trở lên rồi tóc tay gọn gàng và không có trắng ấy đen đen trắng em nghĩ là chắc không men đâu mà em thì gần men vi phải có chuẩn chạc em thì em ném gớt em không ném xong lòng mà mà ném gớt uống ném với cái này giống giống anh Quyền Linh đó tròn tròn vậy luôn vậy rồi ôm tạ ha rồi à, có cái điều gì em không thích gia trưởng không trung thực giống như là thất hứa với cái nó hay cần nhằn không hút thuốc rồi, rồi bạn trai thì không hút thuốc cũng đỡ rồi rồi, tiêu chí của bạn trai ờ, tìm một người bạn gái như thế nào? Người bạn gái nhỏ nhắn, lanh lợi, tóc dài Dạ ngắn ừ, Không cần trắng lắm, hơi ngâm ngâm cũng được ừ. Không xăm mình Xăm môi được không? Chứ được được <laughs> không? em chỉ yêu cầu không xăm mình thôi ừ, ừ biết hát được thì à, tốt ạ à. cái này không hát được bạn ơi <laughs> anh cũng thuộc cái tiếp mà nói chung tiếp hát dở cũng không sao gần hai năm nay đi karaoke đi hội họp bạn bè đâu cũng nhiều lần lắm mà chưa bao giờ vô karaoke mà ca nói chung hát dở rồi cũng làm biến hát lắm vậy chứ em làm gì giỏi hồi trước thì em chơi thể thao được lắm chơi đá banh chạy điền kinh đồ nhưng ở phong trào trường rồi em làm tốt lắm trong công việc thì em thấy được cái ưu điểm của em á là em làm việc là nói chung có kế hoạch tỉ mỉ lắm rồi dự trù những cái rủi ro này nọ trong cái Đúng công việc đó cái gì đâu tỉ mỉ ha rủi dạ. ro rồi luôn ha ừ. nhưng mà em học uh, ngành nghề gì ra em thì học bên uh, nông nghiệp ở chỗ nào mà có cây lúa hay cây trồng gì là chỗ đó em sống được phải à, cũng nhưng mà xem... thiết phải không dạ. cây cây kiển sống được không dạ cũng được á vậy cây được. là được ha dạ. thành phố có nhiều cây kiển lắm sống được bây giờ nếu mà được thì chừng nào là em thấy là tiến tới hôn nhân được có thể năm sau được thì tốt ạ à ở dạ. quê em thì cái tuổi em giờ là nói chung mẹ em nói giờ là em ế ế nhẹ luôn rồi bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh bà kêu gắng kiếm vợ đi gắng kiếm vợ đi nghe mà nhức đầu muốn chết một lát nữa cố gắng là thuyết phục bạn gái nha dạ bây, bây giờ, giờ để cho ông mai chưa coi mắt nhà gái trai luôn tao phải coi mắt này kia tao coi con sao chứ đúng không em dạ. chào anh Nguyên chào em cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu <laughs> tóc dạ. uh, hơi dài dài xăm mình cũng có đúng không dạ da trắng dạ được nụ cười quyến rũ hơn mét năm mươi luôn đẹp rồi đó ông mai duyệt không duyệt dạ, bên dạ, đây cảm ơn Huyền Linh. theo anh đó thì anh này sẽ có thể là nghe lời em rất là nhiều ha phục vụ chăm sóc em rất là tốt em không phải ghen gì hết chỉ cần nấu ờ, nướng cho anh lo cho anh ăn là được rồi anh cũng ờ, hơi cục mịch chút nhưng mà dễ thương dạ à, nhưng công việc của em á nhiều lúc là em cần cái người đó quan tâm lo cho em ví dụ như nhiều lúc em đi làm về trễ rồi á có thể nấu nướng đồ cho em trước được được anh em nghĩ nấu được ăn đó. được anh nấu ăn cái được đó không? em lo được được Hay hết quá. đúng không dạ vấn đề ăn được hay không mới quan trọng đúng không dạ trong nghề nghiệp của em á thì có cái là trực đêm á và cho em hỏi là ví dụ như trong thời gian em đi trực đêm đó chưa có con ở nhà thì có đi nhậu nhẹt chiều không <laughs> hay là buồn quá hay đi với người khác nhậu nhẹt thì sao không bạn ơi cái này là chỉ nhậu vì công việc nói chung thôi hạn chế ờ, ừ. nhậu nhẹt bạn bè nhậu nhẹt linh tinh lắm còn nếu cần dọn lại bệnh viện nhậu nói chứ khó có đâu anh này không bao giờ có nhậu ờ, vậy đâu Thôi dễ thương đó rồi, cô này có chăm sóc em là tròn do dạ. luôn á hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với mẹ và em trai em chào <laughs> si linh dạ không <laughs> chào cô bạn trai thì thấy cũng uh, hòa đồng với dạ. hai nó vui vẻ thấy thì cũng được cho cô hỏi ừ, uống rượu hơi nhiều nhưng mà trong khi đó có khi nào uống rượu mà khi nào quậy không <laughs> dạ cái đó thì không mà tại vì uh, làm việc mà tiếp xúc khách hàng mà mình mà quậy cái là nói chung khách hàng nó thấy mình nó sợ cái là mất mối liền ạ à. xỉn là uh, ngủ mà ngủ ly bì luôn không bao giờ lằn nhằn mà không bao giờ nói nhiều ạ à em đi với ai dạ bữa nay em đi với mẹ với mấy anh em ờ, làm chung ạ à. à, mới nói mẹ tụng kinh hàng ngày đó hả dạ, dạ. rồi dạ chào cô <laughs> chào ờ, em Chi ờ, quyền linh với chào em Chi. dạ dạ anh chào gái chào con dạ nôn luôn có dâu lắm nè hả cô trời nôn dữ lắm bị gì có hai thằng trai mà không đứa nào chịu lấy vợ chứ anh của nó tới giờ cũng chưa chịu lấy vợ ngày nào cũng kêu chứ trời dạ ngày nào cũng kêu thôi gán kiếp vợ đi tí ơi con dâu tương lai bên này thì cô thấy cô chấm không cô thì thấy à, cũng được đó mà còn hai đứa không biết làm sao <laughs> rồi cảm ơn cô rồi bây giờ mở rào mở rào đây mình có món quà phải không dạ em cảm ơn chúc bạn nhiều sức khỏe dạ chúc em chứ giờ bạn gì nữa nào đứng lên ta đang tặng quà mà thì cho mình hỏi là cái công việc của bạn như vậy á thì có thể lưu động lên thành phố Hồ Chí Minh Ôi, được anh với em cho tình cảm đi ha đâu có sao đâu dạ. nào tập cho nó quen rồi từ từ cũng tới thôi cái anh là cái công việc kinh doanh cho nên cái thời gian nó cũng không có bó buộc mà hồi đó giờ thì anh ít đi sài gòn nữa nếu mà có cái cơ hội mà quen em á thì chắc có thể anh đi sài gòn nhiều đó tháng nào anh cũng sẽ lên nói chung là thăm em do là cái công việc của mình mình muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh đó em còn muốn học cao lên giống như là sau này mà quen nhau mà có làm nhau thì anh có định hướng được là chắc chắn là anh chuyển lên được thành phố Hồ Chí Minh thôi nói chung mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên nếu mà em chắc nịch đó à, em ở Sài Gòn em làm thì anh sẽ cố gắng anh tạo điều kiện anh lên Sài Gòn anh kiếm một cái công việc gì đó để anh làm anh nói với em trai nghe nè dạ. tất cả những công ty bảo vệ thực vật hàng đầu của Việt Nam đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Cái công ty của em trụ sở nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Đúng Minh, rồi. nó nằm ở quận 7 à. Dạ. Thành ra là yên tâm đi, công việc của em chuyển đây rất là đơn giản. Ha? Đừng có lo. Em có thích hay đi du lịch đi ờ, Dạ cái đó là sở thích của em là em thích đi phượt. Ví dụ như nếu mà em có thời gian em muốn đi phượt á thì em có thể đi cùng không ạ? À? nói chung anh cũng thích đi du lịch thích chụp ảnh đặc biệt là nói chung là thích ăn uống thấy cái tướng của anh là em biết rồi thì em có ngại quen một cái người mà nhỏ tuổi hơn em không nói chung là tuổi tác không quan trọng nhưng mà chủ yếu là cái người đó phải chững chạc hơn em Đấy, anh có đảm bảo được là ừ, anh lo cho em và cái suy nghĩ nó chững chạc chung hồi lúc còn đi học á thì cũng con nít lắm nhưng mà hiện tại giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi còn cái chuyện mà em lo là ừ em đi làm tối đi trực ca đêm rồi đó thì à, sợ anh ở nhà tập tụ bạn bè nhậu nhẹt đó cái đó chuyện đó thì chắc không xảy ra đâu anh có thể ở nhà ừ anh giặt đồ anh lau nhà anh nấu ăn coi phim anh đợi em về cũng được đâu nhất thiết là em đi ra ngoài là anh phải đi ra ngoài bê bết bạn bè nhậu nhẹt đâu người đàn ông mình nói chung mình ờ, có gia đình rồi mình phải nghĩ cho vợ cho tương lai của mình trời hay quá bán thuốc bảo vệ thực vật mà nói tình yêu hay quá ta nói cô gái xúc động rồi luôn đó ừ, thấy chưa lần đầu anh gặp em thì nói chung cũng thấy em cũng dễ thương nói chung anh thích nói chung con tim anh giờ có rung động không nó muốn bay ra ngoài luôn <laughs> tiến tới bạn gái mình sao mới làm cái nói một cái gì hay làm cái hành động gì sao cho nó nhẹ nhàng nó lãng mạn một chút xíu để thuyết phục bạn gái là có bấm nút hay là hát một bài hát tỏ tình với cô ấy hát cái là bạn không bấm luôn đó chị ơi vậy hả dạ em nói thôi vậy bỏ đi em muốn làm gì em làm thôi em làm gì cho bả bấm đi ừ, lãng mạn chút chung tiến tới tiến tới nắm tay cổ nói chung sao nói chung luôn đi <laughs> em có thể yên tâm mà nếu mà sau này á mình có quen nhau á lấy nhau á thì anh hứa anh sẽ chăm sóc lo lắng cho em một người mà nói chung em có thể uh, ờ, tựa đầu vô vai anh mà nói chung có thể an tâm được hết dạ, hứa anh hứa sẽ cho em mấy đứa con gì đó trai gái gì đó gia đình thì có hai đứa bé thì nó sẽ tốt hơn em thì thích uh, một trai một gái còn không biết bạn thì sao em thì sao cái đó thì do tùy duyên thôi chứ mình không biết được nhưng mà thôi tốt nhất xin ừ, một lần <laughs> thôi em sợ đau <laughs> là bên điều dưỡng em cũng sợ đau nữa <laughs> quá xuất sắc dễ thương đó được Hai bạn rất hợp nhau nhiều thứ đó Suy nghĩ thật kỹ nha Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm Một Hai Ba Hết thời gian Rất nhanh Rồi nắm tay nhau đi hai bạn Cặp này xứng Chính đôi nè Chính thức từ bây giờ Nói chung á là hai bạn đã hẹn hò với nhau chính thức bây giờ mình xin phép uh, gia đình đi đó chắc cái này cũng nụ hôn đầu của em mà đầu với bạn chứ chắc cũng hồi trước chắc cũng có quen mấy bạn trước chắc cũng có hôn rồi trời ơi nụ hôn đầu với bạn chi nữa thiệt tình thì xin hôn thôi chuyện nói, nói mà còn bạn nói em dính xuống không chuyện nó bỏ đi bây giờ bắt đầu <laughs> nói từ bây giờ nha đừng nhắc chuyện cũ dạ. quá khứ cho qua quá khứ đi nói chung là giờ xin dạ. đi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 đi ăn đi uống tìm hiểu coi phim luôn rồi về nha không nhanh chóng nha Như vậy là hai cặp đôi ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau Và hy vọng rằng họ sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và nhanh chóng sẽ báo tin vui đến cho chúng tôi một lần nữa cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với bạn muốn hẹn hò. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói là chào tạm biệt à, hẹn gặp